Caravan này được 2 tháng Bản thân tôi là một nhà doanh nghiệp à, có uh, lịch sử là cũng ở 30 năm ở nước Nga cũng mới về Việt Nam dự án này gọi là cái dự án xóa đói giảm nghèo cho tất cả mọi người trên thế giới và cái cộng đồng tham gia vào caravan này rất rất lớn chào tất cả mọi người Tôi uh, tên là Hải Tôi uh, đến từ Hà Nội Hôm nay tôi uh, có được mời đến dự buổi tiệc của tân giám đốc Crowan là anh Ngô Mai Trang Tôi cũng rất là biết ơn anh Long, chị Liên là người đã bảo trợ cho tôi được biết đến cái dự án Crowan này Tôi mới tham gia vào cái dự án Crowan này được 2 tháng bản thân tôi là một nhà doanh nghiệp à, có à, lịch sử là cũng ở 30 năm ở nước Nga cũng mới về Việt Nam lập nghiệp thì trong quá trình à, lập nghiệp ở bên nước Nga cũng như ở Việt Nam thì có những bước rất là thăng trầm tôi à, cũng có những cái thành đạt nhất định trong cái à, doanh nghiệp của mình nhưng đều là cái nghề truyền thống thì khi được biết đến cái dự án Caravan này thì tôi cảm thấy là một dự án uh, nó rất là nhân văn giúp đỡ được cho tất cả những cái người uh, nghèo khổ nhất trên tất cả các châu lục trên toàn thế giới nhất là châu Phi và châu Á với một cái gói mà tham gia vào trong Caravan chỉ có là 2 triệu 6 thôi nhưng chúng ta có thể là phát triển rất là lớn mạnh cái tiềm năng của Crowan rất là lớn mọi người khi tham gia vào thì được uh, hưởng rất là nhiều quyền lợi trong uh, ờ, Crowan tôi cũng luôn mong muốn để mọi người được uh, tìm hiểu về Crowan và cũng đồng hành với cả uh, chúng tôi trong cái dự án Crowan này thực sự là dự án này nó mang lại rất rất là nhiều tiềm năng và cũng như là cái sự phát triển rất nhanh và lớn mạnh của Caravan này đây là một dự án à, rất là rất là tốt cụ thể như thế nào đấy thì mọi người phải cùng tôi và cũng như cùng với cả mọi người đi tìm hiểu cái dự án Caravan này nếu mọi người chưa tin chưa biết chưa hiểu thì tôi cũng mong muốn là mọi người nên tìm hiểu không nên bỏ lỡ qua một cơ hội này cơ hội thì thực sự rằng là nó rất là ít ít ở cái chỗ là như này khi mà cơ hội nó qua rất là rõ ràng mà mọi người biết đến tất cả mọi người đều biết đến ông à, bảo vệ người lao công người quét rác mà cùng biết đến thì lúc đấy người ta không gọi là cơ hội nữa mà chúng ta hãy cùng khởi nghiệp với Crow One tất nhiên trong cái thời đại uh, à, 4.0 này thế kỷ 2021 này thì thực sự là có rất là nhiều dự án khởi nghiệp, rất nhiều startup. Nhưng tôi dám nói rằng là 100 cái startup khởi nghiệp thì có đến 99 startup là chết ngay từ trong trứng nước. Nhưng riêng dự án Crow One này thì tôi đã tham gia vào và tôi rất là kỳ vọng cũng giống như mọi người cảm thấy là nó rất là tốt còn tốt như thế nào thì thực sự các bạn cùng với tô chúng tôi và cùng với mọi người nên tìm hiểu đơn không nên bỏ lỡ một cái cơ hội này để làm giàu cho bản thân mình và kiếm tiền về cho bản thân mình cũng như đất nước Việt Nam mình thực sự là Crow One rất là tuyệt vời ông à, nhà sáng lập là ông chủ Johan à, von Hastel là một tỷ phú người Thụy Điển Ông đã sáng lập ra có 3 công ty đã từng lên uh, sàn chứng khoán Nasdaq. Những công ty của ông là trị giá hàng tỷ đô. Và công ông Johan này là sinh ra và lớn lên ở đất nước Thụy Điển, sinh ra trong một gia đình rất là nghèo. Và ông ấy sinh năm 1963. Chính bản thân ông ấy ông muốn dành cái 20 năm tâm huyết trong uh, cuộc đời uh, của mình để dành cho cái dự án này dự án này gọi là cái dự án xóa đói giảm nghèo cho tất cả mọi người trên thế giới và cái cộng đồng tham gia vào Caravan này rất rất lớn phát triển rất là nhanh dự án này mới có một năm 4 tháng thôi và dự án này mới vào được Việt Nam mới có 4 tháng thì cái dự án này đã thu hút được với cái lượng thành viên tham gia rất là đông đảo Tính cho đến ngày hôm nay là xem xem vào khoảng độ 4 à, triệu 500 nghìn người một con số thì có thể là tôi chưa gọi là chính xác bởi vì là khi công ty mà thống kê chính xác thì là sẽ đăng ở trên à, trang web của công ty và những cái trang web rất là uy tín ở trên thế giới các bạn có thể là vào xem trong trang chẳng hạn như là uh, Business for Home thì Crown luôn đứng thứ ba thứ năm thứ sáu là trong những cái top 100 cái công ty mà uh, có uy tín hàng đầu trên thế giới phát triển rất là nhanh rất là mạnh trên cả cái những cái công ty lâu đời là uh, Amway rồi là Nuskin những cái công ty đấy thì là người Việt Nam thì nghe thế thì là biết nhiều hơn đúng không ạ là Amway và Nuskin còn những công ty khác thì có thể là các bạn không biết bởi vì là một số những à, người mà sử dụng những cái sản phẩm của Nuskin của Amway thì đã nắm được rồi tôi nói qua như thế để các bạn à, cũng nên à, tìm hiểu và cho mình một cái cơ hội cùng phát triển với cả Crow phát triển cùng với cả cái cộng đồng trên thế giới cũng như người Việt Nam mình để kiếm tiền về cho bản thân mình cho đất nước cũng muốn chia sẻ tất cả cơ hội này đến với tất cả mọi người thực sự là trong cái buổi tiệc ngày hôm nay thì tôi cảm thấy rất là phấn khích, rất là năng lượng và rất là vui vẻ cùng tất cả mọi người và chúng tôi cũng ờ, chúc cho tân giám đốc của chúng ta anh Ngô Mai Trang lên giám đốc một sao là và chúc cho cả cộng đồng Crown ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh để thu được những cái thành công nhất định và nhanh chóng đạt được cái à, mong muốn như của công ty đề ra năm nay là sẽ có 10 triệu thành viên